đọc được sách thầy thì con thấy thầy hoàn hoàng dạy ở trong cái điều kiện của đức phật chứ không phải dạy cái kiến giải của thầy thầy không thêm một cái gì nghĩa là thầy dạy cái nào là phải có bài bản của phật dạy các con cứ thấy thầy không bao giờ mà thầy dạy thì nghĩ ra bây giờ thầy dạy con như thế này thế nó còn nhớ chỗ đó khi đức phật hồi nhỏ mà đi theo vua cha phải không làm cái lễ hạ điền vua cha xuống cài ruộng đầu tiên trong cái vụ mùa đầu tiên thì đức vua phải xuống ruộng cài trước để rồi dân mới theo đó mà cài bởi vì người ta lấy nông nghiệp làm chính mà thì đức phật theo vua cha chơi thôi thì trong khi còn nhỏ mới bảy tám tuổi mới ngồi với cây hồng táo mới bắt trước các quan với vua cha mà ngồi thiền lý dục để ông pháp nhập tới thiền gì à, bây giờ ông nhỏ này ông cũng bắt trước vậy chứ ông biết cái gì ông tu và do đó ông ngồi thiền sau khi ông tu phi tưởng phi vi tưởng thứ ông thấy không giải thoát gì đức phật chứ gì ông mới bỏ hết các pháp rồi khổ hạnh cũng không kết quả cho nên mới bỏ mới tìm đến cái gốc cội bồ đề bây giờ ngồi với gốc bồ đề cũng chưa biết pháp nào tu mới nhớ hồi nhỏ mình mới ly dục lén pháp như vậy rồi bắt đầu bây giờ cũng ly dục leo pháp mà ly dục leo pháp thì hồi đó mình được các vị mà dạy cho mình nhập không vô biên xứ với phi phi, tưởng xứ thì nó cũng giống nhau gì ức chế tâm không vọng tưởng gì như vậy ông phật ông thấy không được như vậy lộ rõ rằng ly dục leo pháp này không đúng bây giờ ngồi lại giữ cái tâm mình bất động chứ gì mới ly dục leo pháp gì chứ còn cách nào nữa khác hơn ngoại đạo nó biết cách gì nó dạy hơn cho nên phật nói gì không đúng cho nên ông tư duy suy nghĩ từng cái niệm mà cỡ trong đầu của mình phải tư duy quán xét xả như thế nào cho nên mới lòi ra cái pháp tứ chánh cần có phải không ngăn á diệt á chứ đâu có ngồi đây mà ức chế ý thức nó mới đẻ ra được cái pháp tứ chánh cần khi mà pháp tứ chánh cần đức phật tu tới cái chỗ mà thấy tâm mình chỉ yên lặng bất động thì sao lại cảm nhận đức phật cảm nhận rõ ràng mà tự nó thấy sao lại nó thấy toàn thân nó một cách rõ ràng nghĩa là sao bởi vì lúc bây giờ nó bất động rồi thì nó không niệm chứ gì mà lại nó cứ nó cứ nó ở trên cái thân nó thấy bởi vì nó phải trụ trong thân nó thôi thì nó trụ trong thân thì nó cảm giác còn mình chưa trụ trong thân là bắt quán thân chứ gì là do đó thì mình đẻ ra thì mình sắp tệ có phải không thầy nói với con suy nghĩ phải không à, có phải đâu từ cái tứ tiếng cần người ta mới đi tứ niệm xứ là tứ chánh cần nó có cái nó đạt được tứ chánh cần thì tự nó nó quán trên thân nó bắt đầu bây giờ người ta mới khi mà tự nó quán trên thân nó rồi thì chúng ta mới mới tu tứ niệm xứ ờ, chứ đâu phải là dục không muốn tu tứ niệm xứ được sao ừ, mà bây giờ ai biết sửa chỉ thấy những cái kết quả này thì ai cũng mừng thôi chứ chứ họ có biết họ đi tới cái chỗ nào làm chỗ nhưng mà không ngờ là khi trên tứ niệm xứ người ta đến nó không có hiện ra cái tướng nào hết ừ. mà nó đi đến cái tâm vô lậu cái tâm bất động thanh tạng là vô sự nó không có cái tướng gì cả hết ừ. cho nên từ cái tâm vô lậu đó đó nó mới thực hiện trong suốt cái thời gian mà kéo dài bảy ngày đêm nó thực hiện từ cái năng lực của giác chi khinh an giác chi hỷ giác chi thấy không rồi niệm giác chi định giác chi xả giác chi tất cả những cái giác chi này nó hiện đủ thì nó thành tứ thần túc bốn cái lực như thần định dục như ý túc à, là một cái không tinh tấn như ý túc định như ý túc tệ như ý túc mày còn cần nhớ tứ thần túc không ở à, bây giờ nó hiện ra cái lực như vậy là cái lực của ý thức của chúng ta khi mà xả tâm thì chúng ta thường tác ý mà để tứ tứ niệm xứ thì chúng ta đâu còn phát ý nữa không? bởi vì nó bất động mà nó tự nó quán rồi nó bất động rồi đâu còn cái, nó kéo dài cho nó đạt được cái tiêu chuẩn tâm vô lậu của nó là bảy ngày đi cho nên đức phật nói bảy ngày bảy tháng bảy năm nhưng không ngờ tu suốt cái thời gian bảy năm nó gồm là bảy tháng bảy tháng nó mới kéo dài được bảy ngày cho chúng ta bảy ngày tâm vô lậu nó mới đạt được cái tâm vô lậu mà khi suốt trong bảy ngày đó mà con còn có đói thì con còn lậu hoặc ừ nó không đói mà bãi ngày đêm người ta không có đói khát nữa bãi ngày đêm người ta không còn cảm thọ đau đớn trên thân nữa mà nó vẫn sống bình thường như một người bình thường chứ nó không phải lọt trong cái trạng thái tưởng nào còn lọt trong trạng thái tưởng mà ngồi 6 năm còn 6 tháng như một cái chú chú bé ở Ấn Độ không đó là sai ha? đừng nói chuyện đó gì làm Phật Phật cũng phải chuyện đó đâu Phật sống bình thường tâm vô lậu à, ờ, thế phải tu như vậy mới đúng đó. bởi vì pháp phật cái nào thầy thông suốt bởi vì qua kinh nghiệm của thầy tu rồi hồi đầu thầy mò cũng gần chết nhưng mà khi tu rồi mới thấy ờ à, như vậy rõ ràng phật tu vậy vậy vậy vậy thông suốt vậy rồi rồi đâu phải mà nghĩ tưởng không đâu còn lại dùng cái tuệ tâm minh của mình để quan sát qua trong thời đức phật của tu như thế nào dạ. đâu phải cái hình ảnh đó nó ở ấn độ đâu nó ở trên toàn cả cái cái, cái vũ trụ của chúng ta bây giờ muốn thấy hình ảnh của đức phật ngày đó ngồi cậu bồ đề tu cái gì làm cái gì tư duy cái gì suy nghĩ cái gì đều có hết các bạn thấy không dạ. tệ tâm minh của chúng ta mà làm gì ai giấu được chúng ta dạ. không hiểu không có ai à, cái hình ảnh nào giấu được các bạn ngồi với cậu bồ đề bốn tiếng ngày có đi đứng hay là khi ngồi chỗ à trong cái thời gian đầu còn đi đứng nhưng mà kế đó suốt bảy ngày đêm mà thầy nó dạ. không đi đứng còn không ăn uống nữa không đi khất thực không đi gì nữa hết thì lúc, lúc số 49 này còn có đi đứng còn đi đứng chứ chưa phải ngồi liền yeah. Dạ. không phải ngồi một chỗ được yeah. Dạ. còn đi đứng tu trong bốn quay nghi thôi tư duy suy nghĩ cho đến thanh tịnh sau này ông a nan mà chỉ đi kinh hành không mà một đêm mà chứng đạo đó thì mấy con thấy trong cái cái vấn đề tu tập vấn đề tu tập phải có người thì ngụ tri thức dạy chứ không khéo lơ mơ là chúng ta bị chết thôi bây giờ thì mấy con đã hiểu rồi thì cố gắng sống giữ những cái đức cái những cái hạnh cái đức của thầy rồi có ngày sẽ gặp thầy